mình đã quay trở lại với kênh youtube của mình với lại là mình Phong Cận TV Đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế Với hình ảnh Minecraft để bạn ơi Và kế bên mình đó chính là hội chị em Cute Fomewe Còn ở bên trái của mình Bên bên trái À không bên bên này là à, Bên này bên phải Ờ à, đúng rồi bên phải Đó chính là à, Hai cái ông cũng đẹp trai nhưng mà không đẹp trai bằng mình Đúng không bạn đúng không bạn Ê, Ok Ok đó <laughs> Làm gì vậy cay Cay Cay làm cái gì vậy Bạn nhìn mình có vui không Bạn nhìn mình vui không Đó Ôi, ơi, nó đi săn môi luôn á tính ra là mình kêu Kairon gọi là đẹp trai không bằng mình cái Kairon quyết định đi bơm môi để cho đẹp hơn bạn ơi ghê quá Kai ơi <laughs> Ủa không không không không không không không Kairon thì bơm môi còn vịt là tiêm tiêm filler cho môi bị bị biến mất luôn nha sao sao sao nhìn filler cho môi bà nói Bây giờ bà đang đứng cạnh nguyên một dàn trai xinh cái đẹp có thằng nó bơm môi đứng cạnh mặt đứng cạnh thì bà nhìn coi cái mặt bà chả như này thì như nào nữa <laughs> ok Ok mọi người ơi thì hôm nay nè mình đã tiếp tục quay trở lại để làm thêm một video quái vật đánh nhau cùng với lại Hero Team nữa ở đây Thì như tập trước bạn cũng biết thì Camui đã bị quái vật Sammy bắt đi cho nên hôm nay Camui à, à, thoát ra được rồi Trên Camui đã có mặt ở đây Camui chào các bạn cái Camui Hello mọi người tôi nhiều những nhân vật xuất hiện ở trong gọi là video này sẽ là những nhân vật hoạt hình rất là đáng yêu luôn đây mình sẽ cho bạn xem nè Ôi. xem đây wow. thì ở đây chúng ta sẽ có gọi là thêm mấy nhân vật mình sẽ cho các bạn đón thử nha ok hello team bây giờ mọi người hãy xem thử coi nhân vật nhân vật nào nè Doraemon chắc luôn thôi lấy được gì mà đổ Doraemon nó nổi cái này là slime đã bán chứ đâu Doraemon gì nó nổi tao tao tao tao xem cái chuyện này một nghìn lần rồi chắc chắn đây là Doraemon nè <laughs> tào lao cái nhân vật này là nhân vật vật Slenderman chứ không phải là nhân vật Doraemon đâu dịch dịch tào lao quá rồi ok tiếp theo nữa nè đây đây cho mọi người xem nè tiếp theo nè ờ. xem lên đúng rồi cái con này là a mông ú đó hôm nay là a mông ú xuất hiện ở trong minecraft luôn nha vậy nha rồi tiếp theo nữa nè con này bảo đảm mọi người ai cũng biết nè đây nè mèo gì không mèo Trời xuống mày Nhiều mèo xem mày Bao lâu? Đây chính là đây chính là một cái con mèo mà người ta ở trong ờ, điện thoại mấy mà mấy bạn nhỏ hay chơi á mình không biết tên nó là gì hết à mấy bạn ờ, ai biết thì comment xuống bên dưới cho mình biết nha à. ok rồi tiếp theo nhân vật này xin thích nè đây đây nè ủa gì đâu ơi gì bà cái gì vậy ba trên rồi con vậy cái này mà đâu phải cái này đâu phải camui cái này là nhân vật Bobby ở trong Bobby Lifetime trời ơi nhìn gì trơn dạ. Bobby Lifetime ai biết đâu thấy tóc em là vịt đang bị mù màu lúc nãy cái màu đen trắng thì không hiểu sao nhìn ra Doraemon đôi ra màu xanh còn đây là màu đỏ luôn luôn như này mà không hiểu sao bảo camui ra màu cam luôn đây là màu cam chứ không phải màu đỏ đâu trời ơi thôi mệt dịch rồi dịch không biết vậy người ta nói rằng á là biết thì thưa thì thốt không biết thì dựa cột mà nghe dịch không biết gì có hình nói mà trưởng tim kiểu này không được anh em phó tim dịch ra khỏi tim đi ừ ok được được được nhân vật này sẽ là một nhân vật y hệt như dịch này đây tên đây nè đâu ấy ui Pikachu đúng rồi cái gì cái gì Pikachu cái gì mà đợi dạ đâu giật Pikachu nha đâu đâu đâu xem thử giả giọng Pikachu coi nói xem mà Pikachu Pikachu Pikachu Pikachu ghê ghê ghê thằng chim giả giống y hệt luôn là cái con Pikachu luôn đấy Ghê Bây giờ nha Hồi nãy đã có một nhân vật là mèo Angela rồi Bây giờ sẽ có một nhân vật mới nè Đây cũng là con mèo luôn Nè nè nè Con này anh biết rồi à? mèo này chính là con mèo cát tuôn cát mọi người ơi cái con này hơi bị kinh dị luôn á nhờ ơi hơi bị đáng sợ luôn á rồi ok được rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn ra coi con nào sẽ đấu với con nào nha mình sẽ bỏ ở trong đây nè ngẫu nhiên này nha rồi ok rồi, <laughs> rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm vào trong cái nút này để xem coi con nào sẽ là con chiến đấu nha ờ mà khoan từ từ nãy giờ hình như mình đọc tên gọi là mấy nhân vật này hình như có con nào sai vậy các bạn thông cảm với mình nha tại vì không là 10 điểm tiếng anh mà không là 10 điểm tiếng anh các bạn biết sao không lúc lấy cài con cứ ghi là mèo Angela, mèo Angela con rất mấy lần mà Phong không thèm để ý Ờ, có tên là mèo Angela hả? Tôi không biết, tại vì tôi giờ tôi chửi ờ, tiếng Anh lắm, mấy bạn không biết Angela nha, đó là Angela nha Thôi mệt quá, nói nhiều quá, bây giờ mình bắt đầu nè, đây, bấm nút nè tít. Rồi cặp Rồi, ôi Con quái vật đầu tiên sẽ là a mong ú ok đặt ở đây à rồi, rồi đến tôi tôi tôi tôi ờ, đến được sam đi đến sam đi rồi ok rồi. sam ham muốn uống sẽ đấu với ai đây ba hai một hey Ê, cà Oh my god Pikachu và Amomú sẽ đấu với nhau các bạn ơi Trời ơi ngang tài ngang sức nha Để coi coi con nào thắng nè À mà quên nữa video hôm nay mấy bạn có để ý là như thế nào không Video hôm nay á có đến tận 3 cặp đôi xuất hiện trong đây nữa các bạn Phong Sam nè, Sim Kai nè Với lại là Mr. Dịch và Camui Trời mấy bạn fan khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng Ờ, ờ đâu gì đâu Đâu gì đâu Ờ, thôi được rồi chúng ta cùng nhau Bắt đầu vào trận một nào Let's go, Let's ờ, go. Rồi ok bạn ơi Thì trận đấu đầu tiên sẽ là trận đấu giữa Gọi là hai à, nhân vật là fan của dịch màu vàng nha bạn nha Là a Among Us màu vàng Và Pikachu màu vàng Chọn con Pikachu nhìn đúng đáng yêu luôn mọi người coi nè <laughs> Rồi xong Vịt đã, Vịt ai nhầm Vịt đã lây bệnh mù màu sao không Đây rõ ràng là màu cam như sao màu vàng vậy trên đường Rồi rồi ok màu cam mọi người mọi người nhìn nè tính ra con âm ông ú này cầm cái cây kiếm nè mọi người ui nhìn ngầu dữ vậy chơi này không công bằng nhá con bên này nó cầm vũ khí mà con bên kia tay không vậy trời ơi anh không biết hết trơn ấy con pikachu nó bự hơn con âm con ếch nhiều nè nè nè bây giờ thử à, pikachu đứng thẳng lên coi bi bi bi pikachu đứng thẳng lên đứng coi đứng đó thấy không nó cao hơn phải không rồi đây nhìn này bên này con bên này màu vàng bên này màu cam mà con bên này nó lùn này đây là Mr Vịt đây Camui mui nè <laughs> ok bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu trận đấu để coi Pikachu với Among Us ai là thắng nha ok bạn nào mà gọi là đón thử coi nhân vật nào thắng thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha rồi bạn ủa, nào ủa, mình thả tim hôm nay không không không không bốt nữa hả không chọn bên nữa hả có chứ có chứ bây giờ này nha ha ở đây hiện tại bây giờ đang có ba ba cặp đôi nè thì bây giờ à, ba ba cặp đôi hãy chọn uh, một con đi ok sam ơi sam chọn con nào bên này pikachu pikachu đúng không rồi ok đã tính chọn pikachu mà nhiều người chọn quá trời vậy vậy bây giờ Camu là dịch chọn tấn công hết đi mọi người chọn nam ông muốn đi tại sao mọi người chọn lùn đi bắt qua bên con nam ông muốn đi thôi em nói dịch nghe nè bây giờ á Camu đã chọn amomú rồi dịch bên tội bên bên bên đội Camu thì dịch phải chọn amomú luôn thì anh chọn con nào chả được nhưng mà vì không. không ai chọn con này hết nó cu đơn nó khóc sao ờ. không anh phải chọn am ông ú theo theo camui ok rồi bây giờ yeah. Dạ. chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trận đấu let's go let's go, let's go. tiến nào ôi trời ơi ôi trời chúng ta chúng ta đang thấy rằng là Amo hiện tại đang bị đánh văng đi rất xa ôi nó bay luôn kìa ôi nó bắn đi đâu luôn rồi nó bay lên trời luôn kìa trời Oh my god. Đỉnh Căng quá, căng quá mày nói. Một ngàn vô đó. Ờ sao sao mình cảm tưởng con Among ú tay người nó ngắn mà tay nó cũng ngắn sao anh không chạm con Pichu ấy? Ôi em cũng không biết nữa nhưng mà em thấy từ nãy giờ là Among ú là hơi bị mạnh đó nha. Quýnh Pikachu từ nãy giờ văng mấy mét luôn. Ôi mà sao giờ Pikachu mạnh hơn rồi? Cố ơi Pikachu. Ai Pikachu? Pikachu. Cố lên luôn đi con. Ui ui ui trời ơi. quá trời luôn. Ôi trời ơi, ui trời ơi, ui trời Pikachu chạy kìa, phóng điện đi Pikachu. Nhanh lên. Rồi, <laughs> điện đâu? Điện một càng vân chết rồi cái con này là pikachu phát rồi trời hay quá mẹ ơi pikachu <laughs> vậy là pikachu của chúng ta đã là giành chiến thắng ủa dịch làm gì vậy dịch làm gì vậy trận này bí cà chu để giành chiến thắng và phong cai sim sam đã được một điểm về thấy không ra trận nào phong ấn con gì ra là con đấy cũng thắng là cameraman bất tử tôi yêu cầu trận này để tôi với cam ấn này rồi ok bây giờ chúng ta cùng nhau tính điểm nào phong một điểm nè sam một điểm nè Cai một điểm, Sim dạ, một điểm nè Trời ơi, còn hai người này không được điểm nào hết á Hay dạ. quá, hay quá cái dạ, này không công bằng mình nghi là camera cameraman luôn mất tử là cam ui qua đây tôi với bà ấn để giành chiến thắng ngoài qua đây trời ơi dịch tay trưởng tim chuẩn bị nha chuẩn bị nha trưởng ok ok mà. cho cam bấm trước đi cam ui bấm trước đi trưởng tim mà mà mà mà mà thua mấy mấy mấy đứa em là hơi nhục đó nha dịch <laughs> ok thực ra nó coi thường mọi người cao tuổi à bấm ra Slenderman Ok ok đó rồi tiếp tiếp tiếp tiếp mai đi tránh ra xa xa xa nè xa nè cái, cái, cái vía cái vía xui xẻo xuất ra nhìn thế nào màu vàng là màu của may mắn rồi ui cha ui ô con mèo đen đánh nhau đây chính là con mèo cartoon cat Wow, trời ơi. Ê, nhìn như hai con này đều đều, đều đều đều đều đặc điểm chung là màu đen và chân dài sao ta? Ừ, ừ đúng rồi đó. Ok rồi, trận đấu này cơ bộ hấp dẫn này nha. Ok. Chuẩn bị bắt đầu trận đấu nào. Let's go. Gạch và trận tiếp theo các bạn có thể thấy rằng là tôi nhìn thôi tôi biết Caron sẽ, sẽ chọn bên nào tôi nhìn là tôi biết Caron sẽ chọn bên nào Mọi người nhìn nè chào kìa. Cái con này nó có một cái miệng cười <laughs> Nhìn rất là dễ thương Kairon cũng vậy <laughs> Nhìn là biết Kairon chọn bên nào Bây giờ quá Ok được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau chọn nha Sam ơi Sam Sam, Sam chọn bên nào Sam không tin tưởng Sam nè chọn đi Tất nhiên là chọn gì ta em là con này là gì con tên tên gì tôi quên rồi Slenderman em biết sao không tại con này mặc áo vest giống tôi nó là anh em họ gần xa của tôi đó nên tôi chọn con này Ok rồi Sam chọn Slenderman thì Phong cũng chọn Slenderman luôn rồi ok à, Kairon với Simmy chọn bên nào tôi làm mẹ simi tôi sẽ chọn cả <laughs> ok rồi chọn người bạn của bay đi chọn bên này <laughs> đúng không rồi cây dịch với lại mui chọn bên nào bên này tại vì bên tôi cam mui thích ngầu nên cam mui sẽ sang bên này gì nữa ngầu quá trời ok hey, thương dịch quá thương dịch quá dịch không dịch không có sự lựa chọn mọi người ạ à. dịch phải theo cam mui buồn dịch, dịch quá nghe thôi nghe theo mui thôi <laughs> chết rồi dịch anh ra ông tắt ông sắp khói luôn kìa không thì ông dịch... không hơn thì ông sai bên kia đi đừng sai bên này dịch dội đó dịch, người ta dội dịch đó bị ờ, bốc mọi người ạ à. ok rồi bây giờ không nói nhiều nữa mấy bạn hãy cùng nhau cơm mình xem coi mấy bạn chọn bên nào thắng nha ok rồi chuẩn bị nè ba <laughs> hai một bắt đầu ok ôi ôi ôi ôi lên ôi lên coi đây tôi nhìn đó nha tôi nhìn đó là tôi thấy tôi tôi có thể thấy rằng là Slenderman có nhiều tay hơn nên tôi nghĩ là Slenderman sẽ thắng á còn con à, cái con kia thì nó đánh được một một có một tay à. ủa sao sao nó cầm tay đâu con con con ai mèo nó bị què tay ấy gì vậy <laughs> bị què tay vậy Slenderman nó đang làm gì vậy mọi người hỏi chưa cố lên cố lên cố lên Slenderman thôi phong để cái tướng đánh nhau của hai con này nhìn thôi mất cười lắm hài ghê luôn anh <laughs> em hài dịch với ca mui được một điểm nè phong với sam được thêm một điểm nữa trời ơi một mình cao điểm quá sao anh không sao mặt mọi người bình thường mà mặt cay gì mà cười vậy <laughs> nó lạ dạ. nó lạ lắm nó lạ lắm ok <laughs> được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo nha rồi ok cảm ơn các bạn rồi bây giờ trận tiếp theo cho sim với cai chọn nè chọn đi rồi cai cai bấm trước đi cai để để cai bấm trước nha một hai ba Ồ, Bobby À khoan từ, tính ra bây giờ còn có hai con thì hai người cũng đâu cần bấm đâu, còn có hai con Mày <laughs> để cho người ta bấm ờ, Để cho người ta bấm đi mình ơi Thôi, thôi cho bấm luôn, ok Ồ, em Ồ, chị mèo Simi Đây, cái con này, cái con mèo này hồi nãy mọi người Hồi nãy mọi người đã bảo với mình là mình đã đọc sai tên rồi Cái con mèo này tên gì Sim? Hello Kitty Cái gì vậy? Cái gì mà Hello Kitty rồi bây giờ simi à, hồi nãy là tôi là best end việt nam rồi cho nên là tôi đọc tiếng anh không chuẩn giờ sim ừ. đọc giúp tôi với con mèo tên là gì dạ sim vâng từ từ xem từ từ từ từ đây có cái mít em nói cho rõ rõ vô ok con mèo này tên là con mèo gọi là angel đó. Enzo hả mèo angel ok mấy bạn ơi mèo angel nha tại phong là gọi là chùm tiếng anh nó là Angela mà đã <laughs> dạ, phong đọc sai nha bạn thông cảm nha tại vì phong đọc sai xin lỗi bạn ok rồi bây giờ <laughs> chúng ta cùng nhau tiếp tục đến cái trận này nha mọi người nha ok rồi ok bạn ơi trận tiếp theo của chúng ta sẽ là trận đấu giữa hai bạn nữ Đầu tiên đó chính là um, Bobby và tiếp theo đó chính là Angel nha mọi người Mình đọc đúng rồi nha mọi người, không phải là en, en, Angela nha, ok <laughs> Rồi, thì uh, chúng ta có thể thấy rằng á, uh, là ở bên đây là con mèo Angel á, thì nó bị một cái là nó là em bé cho nên là nó lùng hơn cái con Bobby bên kia mọi người ạ à. Con Bobby bên kia có vẻ là hơi to hơn Nhưng mà chưa chắc gì to, có thể thắng được đâu nha các bạn nha uh, <laughs> à, Rồi ok, bây giờ chúng ta chọn nào à, Bây giờ uh, à, sao um. Sam chọn trước đi Sam hay giờ cho, cho phong trọng Ờ thôi thôi bây giờ để Sam nhường Phong đã thì ông okay. nãy giờ Phong nhận xăm rồi Vậy thì bây giờ tôi sẽ chọn uh, Bobby Ok tôi chọn Bobby đi Bobby đừng đi xa xa ở ừ, bên ơi. trong đó mà Ông chọn Bobby hả? Trời ơi tôi, rồi. tôi thấy rồi đó tôi tôi thấy Attack and Angel là hợp lý tại vì nãy tôi okay. tiếng Anh Tôi chọn Angel tôi chọn Angel ok chọn Angel Ở gì kìa Hả? Ok sao? thì bây giờ à, bây giờ sam chọn bên nào tôi chọn bên đó chứ tôi không chọn giống sam sam đánh tôi sao ờ tao chọn bên nào vậy cái ok cái gì em cũng chọn em rồi rồi chọn em rồi vậy mọi người <laughs> ok Mọi người chọn em một chỗ trời ủa dịch ơi sao dịch cầm cây dịch đe dọa hả dịch ủa trời ơi <laughs> kỳ này á con này nó mà không thắng là muốn chơi ra bão <laughs> rồi rồi vậy giờ cá mui chọn bên nào nè chơi Enzo đúng không? Rồi cái à, làm nhầm Mr. Dịch là coi như là phải à, theo à, Camui ở Dịch à? Ủa, còn lâu, ủa không ai chọn búp bê hả? Không ai chọn búp à, bê đó. Rồi, búp bê phế mà đời. Mọi người ơi, mọi người có biết là búp bê sẽ buồn lắm không? Ai chọn búp bê? Ok. Ờ, ủa khoan kỳ ta gì tính ra là ca mui chọn bên nào dịch phải chọn bên đó chứ thôi được rồi bây giờ cho dịch phá lệ luôn cho dịch chọn riêng mình dịch luôn á rồi ok rồi bây giờ trận này là dịch là một mình cô đơn nha mọi người nha rồi ok còn mấy bạn ờ. fan mấy bạn fan hãy hãy hãy hãy hãy hãy comment cho mình biết rằng mấy bạn chọn bên nào nha rồi ok bây giờ trận đấu của chúng ta bắt đầu vô yeah. trời ơi trời ơi quá vô luôn. một ừ, chút thôi Enzo phải giành chiến thắng Enzo ơi đánh chết con Bobby đi nó thành từ gọi là mèo Simi thành mèo Kitty luôn cố lên cố dạ, lên cố lên trời ôi trời ơi dạ. Mặc dù chúng ta thấy rằng là Enzo á là có một cái kích thước chiều cao thể lực không bằng Bobby Nhưng chúng ta thấy rằng là à, Enzo có một cái tốc độ rất là nhanh Nhanh ơi là nhanh luôn có thể đánh được Bobby liên tục Wow hay Cố lên Cố lên Bobby ơi quýnh lên Hay quá Yeah trời ơi bạn hay quá bạn ơi vậy là <laughs> dịch là người duy nhất không có điểm <laughs> ok ok ok trời ui mình cao điểm lên nè sam ơi trời, trời ơi, ông dịch ủa anh dịch mỹ gì vậy ta sao tự nhiên lún đây trời dịch à, dịch dịch trang giang dịch <laughs> dịch trang giang nhiều trời ơi trưởng tim trưởng tim mà thấy tàn chân giang không à quay quay cái này nè không có bia rồi ta khỏi cái coi <laughs> ok bạn ơi vậy là coi như trận này là bọn mình bọn mình lại tiếp tiếp tục là ờ, chiến thắng nha bạn rồi ok <laughs> chúng ta cùng nhau mình đến với trận tiếp theo nào này thiên vị gian không có thiên vị hết á dịch trọng sai dịch chịu dịch dịch đã lớn tuổi dịch chuẩn tim mà dịch còn trẻ đổi thừa dịch trời ơi thôi được rồi vậy là coi như là chúng ta đã bắt đầu chơi được ba trận này thì trận đầu tiên là pikachu thắng nè trận thứ hai là slenderman nè trận thứ ba là angel ok bây giờ còn ba con đó thôi mấy bạn hãy thử đoán coi con nào sẽ giành chức vô địch nha rồi ok bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận bán kết của chúng ta nha và cái trận này á sẽ là trận đấu giữa ba uh, con quái vật luôn à không hay là bây giờ mình cho ba con quái vật đấu nhau cùng lúc nha mọi người nha Quậy luôn, không sợ gì hết ok mình sẽ cho ba con quái vật đấu nhau cùng lúc luôn nha bạn nha cho nó khác biệt chút xíu là chung kết luôn chung kết luôn ok yeah, thì à, hiện tại ở đây đang có pikachu nè à, angel nè với lại là slenderman được rồi bây giờ bấm nút tiếp tiếp rồi chọn lần ba con luôn ok ba con Ê, hơi bị căng thẳng nha rồi ok wow. bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cho ba con quái vật này xuất hiện nha mọi người à không pikachu với lại angel không, không phải là quái vật nha mọi người ok Ui ui ui Trận này hơi bị căng thẳng nha Trận này là giữa Pikachu, Slenderman và mèo Angel Hơi bị nguy hiểm nè Để xem Ủa, ai sẽ là người giành chiến thắng Ui ok được rồi bây giờ nè à, Sam chọn đi Sam Sam chọn con nào con nào trời trời lần này ba con luôn nhưng mà tôi à, bây giờ bây giờ tôi thấy gì hay hơn nè mọi người bây giờ nó đang có ba con đúng không thì ba team chọn ba con đi mỗi mỗi team chọn một con đó được hợp lên đi ờ, à, rồi bây giờ là à, tôi nhường á tôi nhường cho gọi là ca mui à, sim cai chọn trước luôn á tôi biết à... Pikachu Pikachu đúng không rồi ok biết cái Pikachu à rồi ca mui ca mui em em em Enzo ra Enzo đúng không rồi ok vậy thì Bây giờ Phong với Sam chọn Slenderman ha Sam Ok, chắc chắn Slenderman sẽ thắng Ok, ok Trời ơi, mấy bạn biết tại sao mình chỉ hỏi à, gọi là Simmy, uh, à, Camu với lại là Sammy không? Bởi vì là nóc nhà luôn luôn nhất các bạn à Chọn sai là à. <laughs> Ok Rồi, bây giờ còn mấy bạn phá bạn đó thôi coi ba con này con nào sẽ là giành được chức vô địch nha mọi người nha Ok, rồi chúng ta cùng nhau chuẩn bị với lại là Enzo nhào vô quýnh một mình Slenderman vậy? Lúc này không biết Su chứ. Không được, không được, không được chơi như vậy. Không được chơi như vậy, không được chơi như vậy nha. Đánh phải đánh đánh gọi là gọi là xung quanh luôn nha. Không được chơi gì nha. Rồi, chơi đều nha. Không được ăn táo vàng nha. Cái này là không được ăn táo vàng đâu nha. Rồi, Quýnh vào đầu của Pikachu chết. Đánh kéo đi Enzo ơi. Trời ơi, ghê quá. Wow, Pikachu nó bị tiêu diệt rồi. Oh my god. Dạ. Cố lên Slenderman. Cố lên Slenderman Trời ơi Slenderman dữ vậy Ui Khi ở đây có có sự gian lận đúng không mọi người thì bốn trận mà thắng hết bốn trận này không có gian lận ở đây á người ta là rõ ràng em may mắn được không rõ ràng là người ta bờ rồ người ta chọn đúng mà dịch này dịch lại tiếp tục đổi thừa nè lại tiếp tục đổi thừa gian lận nè trời ơi là gian lận nha tôi là ờ. tôi tôi phản đối nha ủa anh dính cái mạng nhện lên đây vậy cái gì sao nhìn nó ít quá đây phèn đó anh em giúp dịch em cho dịch xuống dưới ừ, gọi là bên dưới này luôn trời ơi phong ơi bị lắp đi phong ơi rồi dịch xuống bên dưới luôn đó dịch cho <laughs> dịch xuống dưới. luôn rồi dịch xuống luôn <laughs> rồi ok bạn ơi vậy là trận này slenderman đã là nhân vật giành được gọi là chức vô địch của trận đấu chúng ta ngày hôm nay và phong với sam là nhóm giành được chiến thắng rồi ok bạn ơi <laughs> vậy là trận này phong với sam đã giành chiến thắng rồi phong với sam đã khiến cho đã khiến cho những bạn cá con những bạn fan của phong và sam tự hào tự hào quá oh đi oh yeah, oh yeah. rồi ok thì mấy bạn muốn trong những trận sau thì mình sẽ cho thêm những nhân vật nào xuất hiện trong trận đấu của chúng ta nữa Thì bạn hãy nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha Và trận sau ừ. mình sẽ cố gắng mời cả Mimi và Siro vào nữa à, Nhưng mà cũng hơi khó mọi người ạ à, Tại vì á Mimi á thì à, gọi là quay ợt á Nhưng mà Siro thì hay đang livestream lắm Đang đang bệnh À đúng rồi, Mimi, Mimi bị bệnh Còn Siro thì hay livestream lắm Cho nên là cũng khó mời Siro mọi người ạ à. Nhưng mà không sao mình sẽ cố gắng mời thôi để cho full team cho bạn xem luôn nha Ok Còn bây giờ thì bye bye và bye hẹn gặp lại Anh em ở những video lần sau tạm biệt Hello team, hello team